thật ra là không có cái gì mất hết không có gì mất hết bởi vì á, tất cả những gì mà mình làm bên ngoài á, qua hình tướng qua cái này cái kia hình làm bên ngoài á, thì đều đều nó sao lưu lại ở bên trong hết ở trong uh, bên bên bên duy thức thì người ta gọi cái cái cái đó là cái bộ nhớ đó đó là a à, là gia thức còn bên nam tông thì gọi đó là pha văn ga hữu phần hay là cái gì đó thì thì nó đều là ghi lại hết và thật ra cái sắc á mình nói sắc tức là vật lý á, nó cũng được ghi lại nó được ghi nhận lại ở trong trong trong tâm mình á. À, thí dụ thí dụ như thế này bây giờ mình đi uh, đi du lịch ở uh, ở Mỹ chẳng hạn vậy bây giờ ngồi mình ngồi đây mình vẫn nhớ lại tất cả mọi hình ảnh ở Mỹ rồi nữa đó cũng là sắc tại sao mà người ta gọi là gọi là thiền định sắc giới sắc giới là bởi vì thế này bây giờ người đó nhắm mắt lại và tưởng tượng ánh sáng thí dụ như ban đầu á ban đầu là nhìn một cái gì đó nhìn một cái gì đó xong rồi nhắm mắt lại tưởng cái hình tượng đó ra, hiện ra hiện ra xong rồi á nhìn, nhìn cho đến lúc cái, cái, cái hiện tượng đó nó ra thành ánh sáng cho nên á, cái đó là sắc cái đó là sắc do tượng sinh đó cho nên á bây giờ này khi trong cái đời sống của mình trong hiện tại á mình sao mình sống sao không biết mà nó tạo ra những cái tượng cái tượng đó, đó là là nó ghi vào ở trong mình á. thí dụ như mình tượng mình như thế này mình tượng mình như thế kia gì đó giống như thầy nói là khi mình mình chim bao á, nằm ngủ chim bao á chim bao tại sao mình vẫn thấy mình đi chỗ này chỗ kia mà thấy mình chứ đâu ai thấy mình đi mà mình đó là mình là ai mình là cái gì mà <laughs> mà lúc đó mình đang ngủ á chứ đâu có đi đây đi đó đâu nhưng mà trong chim bao thì mình vẫn thấy đi đây đi đó và thấy như thật luôn á chứ không phải là thấy thì cái cái cái đi đây đi đó đó là cái gì nó cũng là sắc nhưng mà sắc do tượng sinh hay là do cái cái cái hiện tướng là của cái hình hình ảnh đã được ghi vào bên trong đó. cho nên cái chữ mà à, sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái đối tượng đó thì cái chữ pháp đó đó chính là sắc thân hương vị xúc đã được đưa vào bên trong thành ra một cái cái mã số nó thành <laughs> nó tạo cái tạo thành cái mã số ở bên trong à, người ta đôi lúc người ta dùng cái từ trong trong duy thức người ta dùng cái từ là chúng tự à, nó ghi vào bên trong này như là một cái, cái hạt giống chúng tự tức là hạt giống hạt giống đó là là là cái mã số đó mã số hóa <laughs> tức là tất cả những cái mà ví dụ như cái ổi cây xoài cái mít gì đó bây giờ nó mã số hóa trong này hết trơn rồi mã số hóa là sao tức là nó trong này không phải là cái mít không phải là cây xoài mà là cái mít được cái xoài được mã số hóa bây giờ nó mã số hóa trong này rồi á bây giờ mình muốn muốn thấy cái xoài cái là có liền ra liền thấy cái ội cái là ra liền đó. tức là từ những cái chỗ mã số hóa đó bây giờ nó hiện ra hiện ra nó ra thành cái hiện đại thật sự thì cái đó gọi là pháp chữ pháp ở đây là sắc thanh hương vị xúc pháp chứ không phải vàng pháp không phải pháp đó mà cái pháp là hình ảnh của vàng pháp bên ngoài đã lưu ở bên trong thì á thì cái lưu này này bây giờ chết đi á, thì cái hình tướng này có thể mất nhưng mà cái cái mà sao lưu đó đó thì nó vẫn tiếp tục thật ra cái con người mà mình đang sống đấy nó là biểu hiện của những cái đó những của sao sao lưu đó người nào người nào sao lưu như thế nào đó thì kiếp sau sẽ là cái hình ảnh của cái kiếp sau đó nó sẽ tùy thuộc vào những điều sao lưu này cho nên đó, nó sẽ sinh ra một cái sắc là sinh ra một, một cái hình tướng trở lại mà sắc cái hình tướng đó chẳng qua là là mượn trong trời đất thôi bởi vì đất nước lửa gió hư không là ở trong trời đất này này nhưng mà do cái tượng đó nó ra cái hình ảnh như vậy ví dụ như bây giờ thầy vẽ tranh trúc thầy vẽ tranh trúc chẳng hạn thì thực ra là bởi vì bên trong á, thầy đã đã đã ghi nhận cái cái trúc của trong người thầy thầy rồi. người ta gọi là hung hữu thần trúc tức là trong bụng nó đã có trúc rồi bây giờ khi thầy cầm cái bút là thầy chỉ vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ rồi ra cái trúc thì cái vẽ này ra cái trúc đấy nó lại từ cái cái trúc mà nó là chỉ là cái cái cái cái, cái mã số thôi nhưng bây giờ nó lại thành ra cái trúc trên trên một bức tranh rất là sống động mà sắc nó là sắc thật luôn thì bởi vì sao là bởi vì mượn mực mượn bút mượn cái tay mượn cái này cái kia thì nó ra lại thôi thì bên này cũng vậy thực ra là cái ngũ uẩn này á nó đã ghi vào ở trong mình bây giờ cái ngũ uẩn này <laughs> nó, nó thể hiện lại khi nó thể hiện lại thì nó lại thu hút đất nước lửa gió và hư không nó thành ra vật lý lại thôi thành ra là nói là mất đi mất đi cái cái thân này nhưng mà một cái thân khác nó sẽ xuất hiện lại theo với cái bộ nhớ mà <laughs> mà nó đã sao lưu đó đó là cái ý nghĩa của sự tái sinh đó, là vậy đó. mà theo cái khoa học đó, thì người ta nói là cái thuyết mà bảo toàn năng lượng đó, thì nó không mất gì cả mà là một cái năng lượng thì cái, mà cái cái mà sao lưu trong này là sao lưu những cái năng lượng đó bây giờ nó không mất mà nó tồn tại cái năng lượng nó tồn tại ở dưới một dạng khác chứ không phải là nó mất thí dụ như bây giờ mình mình bật cái bếp ga lên xong rồi mình nấu cơm thì cái bếp ga nó là, là lửa nó cháy nhưng bây giờ mình tắt bếp ga rồi cả nhưng mà không phải là lửa tắt mà là cơm cái lửa đó nó nằm trong cơm đó, nó làm cho cơm chín cơm chín chính là lửa tức là nó, nó nó hiện qua một cái hình tướng khác chứ không phải là nó mất cho nên cái chuyện mà kiếp sau nó hình thành một cái, cái con người như thế nào đó đó là hoàn toàn là tùy thuộc vào những mã số <laughs> mà người ta đã đã sao lưu ở bên trong. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. À. Dạ thưa thầy, à, bố của con đêm ngủ thường xuyên nằm mơ nói linh tinh, đôi lúc còn bật dậy đấm đá chửi bới. Gia đình con phải làm sao để giúp bố con ngủ được an lạc hơn ạ? À? <laughs> Cho uống thuốc ngủ chứ sao? <laughs> chứ sao giờ? <laughs> bởi vì cái đó cũng là cái tập khí đó cũng là cái tập khí như hồi nãy mình nói đó tức là sao lưu vô trọng á cho nên bây giờ là là nó nó thể hiện ra thôi thật ra khi, khi cái giấc ngủ là rất tuyệt vời người ta khinh thường cái ngủ để người ta ngồi thiền định trên thực tế ngủ chính là thiền định đó ngụ chính là thiền định tự nhiên nhất <laughs> thành ra ngụ là cực kỳ tốt đẹp nhưng mà người ta nhưng mà trong đời sống hàng ngày á người ta sống bừa bãi cho nên bây giờ khi ngủ thì nó lại là xuất hiện những cái bừa bãi đó làm cho cái giấc ngủ đó nó lẽ ra là là một là một loại tứ thiền gì đó <laughs> chứ không phải là chứ không phải là ít đâu <laughs> nhưng ngủ là một tứ thiền gì đó chứ không phải là ít nhưng mà bây giờ cái tứ thiền đó là bị những cái rác rưới đó mà thật ra đó không phải là ngủ mà trong đời sống hàng ngày mình cũng vậy hàng ngày mình là tứ thiền đâu phi tượng phi phi tượng thứ đồ này kia là xuất hiện thường xuyên ai về hết trơn chẳng phải thì... <laughs> nhưng mà nhưng mà thầy thấy ra cho nên thầy nói chứ còn ai về hết á ai cũng có khi thì phi tượng phi phi tượng xứ khi thì là không vô biên xứ khi thì thức vô biên xứ đủ thứ hết á, lúc nào cũng có hết á tức là nó có sẵn trong hết trơn rồi á nhưng mà nếu mà tâm mình mà hoàn toàn không bị một cái gì che lấp hết á thì những cái chuyện đó là mình muốn sử dụng cái nào là nó ra cái đó rất dễ dàng không có gì mà khó khăn hết trơn đó. không cần phải rèn luyện rèn đồ gì hết còn ba cái thứ định mà do mà tào tác á, tào tác là tức là tức là Tào tác theo cái, cái, cái bạn vệ của bạn ngã đó thì lúc đó nó cái thứ đó là đền, đền đó đền tâm thương đền đó nó nằm trong tam giới thôi chứ nó không phải những cái sắc giới đền bố sắc giới đền rồi mấy cái đó là nó nằm trong tam giới hết rồi nó không có giác ngồi giải thoát gì được hết đó. còn cái còn trong mọi người đó nếu mà loài bỏ tất cả những cái cái mà mà mà, mà, mà, mà bạn ngạ mà lập trình đó đó thì là ở trong đó đầy đủ hết chỉ cần mà lặng lẽ soi sáng lại thì mình sẽ phát hiện ra ồ lúc này là sơ thiền lúc này là nhị thiền lúc này là tứ thiền lúc này là phi phi thượng thiền là có hết thì á tất cả đều là cho nên mới nói là nhất thiết duy tâm tạo là vậy nói là tam giới duy tâm vàng pháp duy thức tức là do tâm thức của mình tạo ra cả cho nên hệ đời trong đời sống bằng bằng ngày hoặc là tâm tượng của mình đeo níu cái gì à, thì lúc lúc ngủ đó lúc ngủ đáng lẽ ra là nó là nó yên tĩnh nhất à, thì nó lại xuất hiện tất cả những cái cái mà tập tập khí đó cho nên không có ai chữa được cái trứng nếu mà chữa thì chỉ có uống thuốc ngủ là sao đó để cho <laughs> để cho khống chế đấy đừng có đừng có hoạt động ờ, thì thì được cái thôi chứ còn không cái đó là là cái hệ quả của những cái mà người ta người ta tượng và tạo ở trong đời sống tượng và tạo nghe nhớ là như <laughs> như hai cái từ tượng và tạo toàn, toàn tượng và tạo không à đó mà tượng tượng tạo cái gì á thì nó sẽ ra cái đó ban đêm mà cho nên người ta trong phân tâm học á người ta cứ ờ, xem cái cái cái cái uh, giấc chim bao của mỗi người á để biết rằng cái người đó thực thực chất người đó sống như thế nào là ở trong giấc chiêm bao vì giấc chiêm bao là nó tái tạo những cái mà họ mà đã sao lưu ở trong á